Phần kiến thức, cô giáo có nội dung như sau. Tính và so sánh giá trị của biểu thức. Cô giáo lại có 3 biểu thức. Biểu thức thứ nhất là tích của 9 nhân với 15 chia cho 3. Biểu thức thứ hai 9 nhân với mở ngoặc 15 chia cho 3 đóng ngoặc. Biểu thức cuối cùng là 9 chia cho 3 đóng mở ngoặc nhân với 15. Muốn biết các giá trị biểu thức này có kết quả ra sao và chúng ta sẽ nhận xét nó như thế nào. Cô trò mình phải tìm kết quả đã. Nào, chúng mình cùng tìm kết quả nhé. Các con quan sát biểu thức đầu tiên tích của 9 nhân với 15 chia cho 3. Ta sẽ có 9 nhân với 15 chia cho 3 bằng 135 chia cho 3. 135 là cô lấy từ phép tính 9 nhân với 15. 9 nhân với 15 thì bằng 135. 135 chia cho 3, ta được kết quả là 45. Ta hoàn thành biểu thức thứ nhất. Cô chào mình tìm hiểu đến biểu thức thứ hai. Biểu thức thứ hai là 9 nhân với mở ngoặc 15 chia cho 3 bằng. Các con thấy ở đây chúng ta thấy 15 chia cho 3 15 chia cho 3 thì được kết quả là 5. Vậy bây giờ ta sẽ có 9 nhân với 5. 9 nhân với 5 các con dễ dàng tìm ra kết quả cũng bằng 45. Nhân trong bảng cho nên ta nhẩm dễ hơn đúng không các con? Chúng ta tìm hiểu tiếp tục biểu thức thứ ba. Biểu thức thứ ba là 9 chia cho 3, đóng mở ngoặc rồi nhân với 15. Rõ ràng ta phải thực hiện phép chia trước. 9 chia cho 3 bằng 3. 3 nhân với 15 có kết quả bằng bao nhiêu? 3 nhân với 15 kết quả cũng bằng 45.